anh xỉu 200 triệu nhận không ok không mở đấy mày ăn làm gì có xỉu lắm đấy ui, xỉu trời ơi xỉu rồi mẹ nợ nhiều thế cắm nhà 2 tỷ này nợ Tuấn hàng xóm 500 này bác Long bốn trăm rưỡi này bác Quân 600 triệu này địt mẹ chết rồi vào vào vào đi con này vào đi cửa không có khóa đâu cô làm gì đấy cô hả cô đang ghi gì à, ghi sao giờ còn đợi những ai mà Đúng rồi nợ nhiều đây kìa nợ năm sáu sáu bảy triệu à, sáu bảy tỷ bây giờ đây cái cái đồ bố vô ăn nên là chú chú hưng đây đâu chưa nào đây thì nên ờ, chú test đấy chú đưa cho bộ này về ừ. đấy thì đây là cái máy rung nó này đây cái điện từ cái vũ từ tài xỉu bố điện cho chú trước rồi đúng không ừ. ấy thì chú bảo là về cứ đắp pin vào cái máy rung này là chơi thôi đây cái điện từ này này đấy thì cứ mỏ mở ra xong rồi lấy một ít uh, nước dung dịch trong rồi tôi biết rồi vừa lúc tối là ông ấy gọi điện rồi gọi điện cho ông ông bảo rồi đấy chạm vào thôi đúng không có chạm thôi thì cái nhịp chung vừa test trên đấy là cứ tài thì dung dài mà xỉu dung ngắn đây đấy là chỉ đơn giản vậy thôi mẹ g chỉ hy vọng mỗi bộ này đấy không được người chết cái bộ này dễ đánh này con đánh cũng được mày dùng bật đây đúng không bật ờ. đấy đấy đấy tài dung dài tài dung dài xỉu dung ngắn tối gọi điện qua cho ông rồi mà dung dài mở xem có tài dài ờ. tài nét luôn dung dài dung dài đúng không tài mở xem nào để đấy 11 điểm này tiếp sang là vài cái nữa thôi mình cho chắc chứ không chết Dung dài này mở, tai này ừ. đấy Xả, chuẩn xác luôn sóc loạn đấy vẫn được mà yên tâm đợt này mà bố mà anh bạc được thì bố cho tiền ừ, con xe con đổi từ từ cho cho cho cho dung ngắn này hả dung ngắn dung ngắn này xíu sao chín điểm ừ xíu sáu xem nào dung dài dung dài mở xem nào tai này ừ đấy ok chưa à, cái... à này này này bố bố bảo bố mượn có xe nhé ui giời tôi chết vừa rồi đây vừa vừa cầm có xe của mày năm chục địt mẹ ô thì bố mượn có xe bố cầm tạm giờ hết tiền rồi mày nhìn thấy là nhà cửa bố cắm rồi giờ còn cái gì đâu thì cho bố mượn con xe thì bố con cắm xe bố... xe xe giờ con đi chơi kiểu gì thì đây ấy thì bây giờ cái đồ bịt này được là kiếm được tiền là bố nếu mà hôm nay nhé mà bố chơi mua được ấy thì mai bố mua cho con sh chưa mua hãng à, sh mới chứ con sh cũ của mày cái này này đời tống này thì y làm cái gì tán à, được gái nhà bố còn cắm đầy tiền như còn hôm nay bố đánh trận này to lắm đấy gỡ được nhá đầu tiên là bố sẽ mua cho mày một que h mới à. cứng luôn đấy đời hai 19 hai này luôn đấy SH mới luôn đấy, nhập luôn đấy nhá xong rồi cho thêm năm bảy chục một trăm nữa đi tán gái nó, nó ok đấy giờ tạm thời cho bố mượn SH bố cắm giờ bố cắm rồi đằng nào bố cho bố cắm rồi mới vừa kiếm được bộ đồ này đi bịp chứ không bây giờ cờ bạc thua lắm rồi nhá ừ. chứ không bây giờ mấy còn kiếm tiền trả nợ cầm ấy nhà có nhà cho mày ở chứ không bây giờ nhà đâu mà thế bố bố bố nhớ nhá ừ đánh đánh được lấy lấy mua mua xe con đấy rồi rồi thế thì bố, bố ấy nhá vâng cái body đây thì mẹ cất cái này đi xong đi chơi đấy mà con đi tìm xe không rồi. đâu ấy. thì cưới đi bố được con lại cho tiền chơi thôi đồ đạc chuẩn bị đồ đạc rồi đấy đấy con chơi đấu để chơi rồi lôi chân lên cứ chừng tiền này chơi xem anh em thế nào sợ cổ gỗ một cái thật chết cổ gỗ chuyện cổ gỗ đuổi cụ em mãi cổ gỗ rồi ngồi đây ừ anh em kiểm tra tôi kiểm tra kiểm tra kiểm tra bỏ đây đây để tôi bỏ bốc vào ba hột để kiểm tra đấy rồi ok cái hột này ok luôn này đây hột to hột nhỏ này ui hột nào được chơi được cho cho hột ờ, nó đều đều đều đây đây đây đấy hột nào cho được hột nào được ông cho hột to nhỏ đánh nó khó đây ba hột nó to với nhau chơi đấy ông kiểm tra kỹ rồi đây tôi soi này anh em nhìn nhá đứng lên nhìn này cứ trong suốt là chơi thế thôi tôi ừ, nào đi cho ok đây à, ok chưa ờ, ok, okay em triển khai thôi kiểm tra kỹ càng đấy ok giải quyết đi okay. Dạ, tôi làm tôi làm chủ tịch cho sao con có tài xỉu đánh nhé xỉu à xỉu à tài này ôi giải quyết này đấy tài bắt đầu nha trương xíu ba triệu nữa nha tránh trường cãi nhau nhá xíu ba triệu này xỉu hai triệu này 5 ừ, triệu xíu này mở cái này xíu cái đầu cái gì đây bốn sáu một hai mười hai nút tài xỉu này đấy, cái triệu. to lên ông này bao nhiêu đây ba triệu về em ơi ok sáu hai anh em này đấy tài xỉu số mạnh đây xỉu năm triệu này xuống mạnh tài xỉu anh mạnh đây rồi tài này tài năm triệu này hai ba đánh đâu nhớ tiền nhá tài năm triệu nhá ông ơi anh tài năm triệu mở cái đó làm vui này tài cái gì đây hai một có tiền đây rồi tiền đây chứ đâu 5 triệu đây 5 triệu 5 triệu này đây 5 triệu đây cần cái mất thêm chắc ít nữa phải xin em nhá à xong rồi bắt đầu bán này đấy xỉu anh em triệu này sống chết xỉu, này. xỉu 5 triệu này xỉu 5 triệu này tài 10 triệu này tài 10 triệu đúng không đây ông này bao nhiêu đây xíu mấy triệu ông này bao nhiêu 5 triệu. triệu xíu bán trong 20 triệu này tài ăn rồi xíu bán trong 20 triệu ăn hết xíu ai xíu ai xíu ai cái gì đó. đây xíu ui ơi hai năm sáu mười ba nút tài nhá ô 10 triệu ấy 10 triệu chạy này thế tích chịu quá thắp à kết mày quá 10 triệu 3 tài. triệu tài này 10 triệu này 7 triệu xíu này kẻ mà chọn này một một, một sáu thua rồi mất ba triệu rồi nhúng đấu trước đấy mình đèn thế này tới 10 triệu cả à đèn tinh đánh được tiếng không 10 triệu ngoài chạy này con nào đấy 7 triệu 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 triệu này tính được tiếng thua ơi mất nhiều anh em xuống mạnh đi tài xỉu xuống mạnh đi 15 triệu tài này sống chết xỉu xỉu hai chục à xỉu 20 triệu ạ ừ. xuống mạnh đấy xỉu ơi 20 triệu tài này. ok tất cả anh em xuống mạnh đấy 10 triệu xỉu 5 à, triệu là mẹ đèn thế mà đâu là không được thế nào ông đánh bao nhiêu đây 10 triệu 10 triệu ấy từ 5 trên 5 triệu đây 1 ông đánh bao nhiêu đây 20 triệu 5 20 triệu 15 triệu xíu nhá 15 triệu này 10 triệu này đánh bao nhiêu tiền 25 triệu 25 triệu 15 triệu là đi 40 triệu 50 triệu tài xỉu bán đủ cho ông 40 triệu bán 40 triệu đúng không bán hết ừ. chỗ này đúng không bán hết mặt chiếu không ăn hết này tài tôi ăn đúng không đúng rồi mở này đấy xin anh em nhá ai tài rồi hai mươi triệu cho ông ơi hai mươi triệu nhá ừ. rồi con dã hồi không chết đấy. không ấy buồn đẹp quá 20 triệu không ạ? À? Ok xin nhá. Ừ. Tiền này Đánh à, đánh à này mẹ mua một mấy tiếng tóc giá hồi chết rồi tài tiếp này tài mẹ à, ba triệu triệu Mày bao nhiêu đây? 3 triệu. 4 này. À? hai mươi năm triệu này tài. Xuống hết năm triệu đây thì mẹ đang sáu triệu. ba cơm cùng nấu mấy alo thì này. Ô, 4 này, 5 30 triệu tài này. 8 triệu này. Ông này mấy triệu? 16 triệu này. Thêm 5 triệu xíu. 50 triệu. 10 triệu này. 8 triệu này, 18 triệu này, đây 16 triệu là 34 triệu này. 34 triệu này xỉu bán không đủ 40 triệu ăn hết này tài tôi ăn tài tôi ăn rồi xỉu bán đủ trong bốn triệu nếu mà giờ tôi mở ra cái này tài tôi lại ăn tiếp đúng không đúng rồi xỉu ăn xỉu tài nữa mà tài đấy đây tài bốn một sáu mười một lúc ôi chém điểm nó gì đâu anh à ba mươi triệu thế rồi mẹ mất rồi điện đấy mấy em tí có đi đi karaoke quạt không không tí tôi về nhà bao việc đó nên em tí mực cũng biếng được nhà này đi ăn thôi về thôi em tí nghe bạn tí biếng được đó đó là lắm nhà bao việc nghe hố cờ bạc này cái là sao đủ tiền đấy cho ông này vay này này mươi triệu này cầm cái 60 triệu tiền 30 30 là 60 ok mấy ông này đâu tay này hai ông này chơi thôi được rồi tiền kéo đâu mà đánh gì nào nào ừ xong đấy thoải mái cái nhiều tiền đang đếm một hai ba bốn năm sáu bảy tám người gọi rồi một mười hai ba bốn mười lăm mười sáu mười mười tám mười chín hai tôi vào vòng sáu mươi triệu nhá từ năm sáu hai bảy tám hai chín ba mươi ba mốt ba hai ba bốn ba năm ba sáu ba bảy ba tám tí đấy tiền nói không kia ba bốn bốn năm bốn sáu bốn bảy bốn tám bốn chín năm mươi cắm mãi được cái xe thế bảy năm tám năm chín sáu mươi tiền không ai đâu ông đánh vào trong báo đi. như này đi đếm vào đâu tôi ơn nàng hết tiền à đánh rồi tôi đánh, đánh rồi tôi đánh xỉu 100 triệu nhá không trăm triệu đánh thì ờ, giờ nàng hết tiền đánh đánh nào giờ này tôi đánh đánh đánh coi như coi như đánh chỗ này 100 triệu chỗ này của tôi là hơn trăm triệu ấy đánh mấy trăm ấy tôi đặt đây gọi là tôi đánh, đánh một tiếng thôi ừ. ông báo hẳn hai triệu thế mà anh xỉu 200 triệu nhận không ok không mở đấy mẹ làm gì có xỉu lắm đấy ôi xỉu xỉu, xỉu rồi hai triệu nhá hai triệu 200 triệu thì... Dạ, dạ, chào toàn thể anh em nhé Rất vui trở lại tất cả anh em đến kênh tư vấn của Hưng Tài Xỉu Thì à, ngày hôm nay mình có một cái sản phẩm mới Một cái thiết bị gian lận cao cấp muốn cung cấp gửi tới anh em Thiết bị gian lận này Thì ngày xưa các cụ câu ấy Cờ gian và lận đấy, trong bất cứ món đồ chơi nào Liên quan cờ bạc, liên quan đồ đen Đều những thiết bị gian lận, đồ bịp tinh vi mà em chưa tới Anh em nào có suy nghĩ trong cờ bạc có chuyện xanh chín, chủ đỏ đen Thì em hãy bỏ ngay suy nghĩ đi nhá Thì à, ngày hôm nay tiện ở video này thì mình cũng cũng muốn tư vấn cho anh em và giải đáp cho anh em đấy và hướng dẫn anh em về một cái số đánh một số cách chơi để làm sao anh em có thể đến xong đến sới đến chơi giải chịu để anh em có thể giành thắng em nhé thì như ngày xưa anh em đến chơi của anh em ấy là anh em phải luồn nắp này luồn đĩa này, hay những một hột vào thì mới thể giành thắng anh em cái đồ chơi rất là dườm già để lại rất là nhiều tăng chứng đấy, anh em bây giờ đấy thầy thợ rất là nhiều con bạc già rất là nhiều anh em không thể luồn những bộ sản phẩm vào không ngừng cải tiến và đổ mới những bộ phẩm lên thì ngày hôm nay mình cho ra mắt cái bộ phẩm này anh em đến chơi này em phải luồn nắp này luồn đĩa hay những hột nữa bằng thức đơn giản mình đến chơi mình chạm tay hột là mình để giành thắng em nhé thì món sản phẩm này nó chỉ bao gồm một thanh tiêu dung này một cái chai nước dung dịch em đến chân chơi của anh em em đút chút dung người và em nhỏ mình muốn nước dung dịch trên đầu tay mình chạm tay bao hột tài xỉu sẽ báo dung chuẩn xác biết ra tài hay là xỉu để em chơi em nhé rất dễ chơi rất dễ sử dụng em nhé em mới chơi lon tay mới vấp vào đồ bịp cũng để sử dụng ngay em nhé thì uh, cũng không làm mất nhiều thời gian nữa đấy nói là phải đi đôi với bên nào anh em sau đây mình sẽ vào hướng dẫn qua anh em cách sử dụng về bộ phẩm em nhé thì như em mình trên mình này đây là chiếc lắp này chiếc đĩa này và những hộp này sau đây mình sẽ vào ờ, kiểm tra anh em về những lắp chiếc đĩa trong hộp để kiểm chứng anh em với cái món đồ chơi này không liên quan đến lắp đĩa hộp để em nhá mình kiểm tra nắp này đấy nắp hoàn toàn bình thường luôn này đây không phải lắp camera lắp âm dương nhá đấy không phải lắp bịp luôn lắp hoàn toàn bình thường luôn đĩa là này cái đĩa đựng trà mình hàng ngày này đĩa hoàn toàn thường luôn này đấy không phải đĩa kể đĩa lâm châm nhá à đây đây là là cái cục à, lâm châm bệ rất là mạnh em nhé chứ còn cục đất đâu ok anh em thì như anh em nhìn hình đây đây là mình đã pha sẵn một cái bát nước muối thì nó mạnh đấy và mình thả những bột tài xỉu vào đấy như anh em thử đồ đạc ở trong sòng sới đấy đấy cứ bột nào lỗi thì em lấy ra em sử dụng em nhá sẽ gấp ngẫu nhiên à, những bột tài xỉu này gấp ngẫu nhiên này nắp ngẫu nhiên bột tài xỉu a test luôn anh em ngâm nước muối lổi là ok không em mình sẽ lau bột tài xỉu này lau bột tài xỉu này nếu sóc đều bột tài xỉu này sóc đều bột tài xỉu này, mình sẽ chọn ngẫu nhiên bao tài xỉu nhá chọn ngẫu nhiên bao tài xỉu nhá bất cứ một kích cỡ nào hột 11 ni 12 ni 13 ni em nhá đấy nhé soi đèn flash này kiểm tra anh em để đèn flash này đấy một hộp đây, đấy trắng tinh trong suốt này ok nha hai hộp này đấy ok chưa và ba hộp này đấy cái hộp nào hột trắng tinh em sử dụng em nhá còn cái hộp nào bên trong đục ngầu đồ đồ bịp anh em không nên sử dụng em nhá ba hộp này ok anh em bước tiếp theo mình sẽ vào hướng dẫn qua anh em cách để anh em có thể giành thắng cái sòng sới chơi tài xỉu nhá em đến chơi của anh em anh em bóc cho mình chai nước không dịch này anh em bóc chai nước không dịch ra và em nhỏ một ít nước dùng cái lòng tay đấy anh em ra cái chỗ nào kín kín người chút đấy anh em nhỏ một ít nước dùng cái lòng tay và anh em chạm tay anh bao hộp tài xỉu nhá chạm tay bao hộp tài xỉu này một hộp này hai hộp này và ba hộp này ok anh em thì không thể thiếu nó đấy là cái uh, cục dung này cục dung thì nó báo trực tiếp cho em biết này đấy cái nguyên lý hoạt động nó đấy tai rung dài xỉu ngắn em nhé bắn kính 7 mét ngồi bất cứ đâu báo dung chuẩn xác biết đấy anh em nhé anh em ngồi trên ngồi dưới hay ngồi bất cứ nào ngồi đụng đậy chỗ nào nó cũng vẫn báo cho em biết đấy nhá còn cái điện thoại này mình có thể chế tạo tiếp lên bất cứ một dòng điện thoại nào đấy anh em cần những mẫu mã này em chỉ cần chụp ảnh cho mình những mẫu mã anh em cần mình để cung cấp và gửi tới anh em nhé sau đây mình sẽ bật thêm cái dung này bật cái test luôn anh em qua năm bảy tiếng bạc để em biết về độ hiệu quả độ chuẩn xác của cái bộ sản phẩm bên mình gửi cho anh em anh em nhé bật thêm cái dung này để luôn trong đây sắp luôn anh em này sắp rồi. con này báo sung ngắn sung ngắn thì đồng thời 100 đôi xỉu đấy đánh nhiều tiền xỉu luôn mở đâu xỉu này một ba sáu đấy 10 nút ok anh em sóc tiếp này sóc mạnh sóc nhẹ không trọng em nhá miếng sao sóc xong đặt xuống sóc là sóc là sóc đấy sóc xong là xuống là báo em nhá con này báo dung dài dung dài đồng thời 100 trăm con này là tài đánh nhiều tiền là tài luôn mở này năm ba sáu mười bốn nút ok anh em sóc tiếp này Ván này báo rung ngắn, đấy, bạc rất là đều luôn Rung ngắn thì đồng thời 100 là xỉu Đánh nhiều tiền là xỉu luôn Mở ra xỉu này, mở tiền này 1, 1, 4, đấy, 6 lút Ok anh em, sóc tiếp này Ván này báo rung ngắn Đấy, rung ngắn thì đồng thời 100 là xỉu Đánh nhiều tiền là xỉu luôn Máy báo để sai nhá, người thì sai, máy báo không sai được Mở ra xỉu này 3, 2, 1, đấy, 6 lút Ok anh em thì vừa cũng để rung này vào trong bát để cùng nghe cùng nhận đấy nó vọng lên tiếng rung của anh em cùng nghe mình sau đây mình sẽ cầm cục rung tay để liệu anh em có nghe nhịp rung của nó em nhé đấy rung rất là êm rất là dễ sử dụng luôn sóc này con này báo rung ngắn em chưa rung ngắn rung một cái này rung ngắn rung ngắn thì đồng thời cho nó xỉu đánh nhiều thì nó xỉu luôn mở này một một năm bảy nút ok anh em tết kỷ niệm anh em một chén nữa anh em nhá sóc loại này con này báo rung dài rất là dài luôn em ạ rung dài này rất là êm luôn đấy anh em ngồi trong đêm tối anh em không người ta không thể phát hiện em nhé người kẻ người ngồi cạnh những có chạm tay người mình cũng thường không thể nghe nhịp rung nó đâu cả này máy báo rung dài rung dài đồng tờ 100 ván này sẽ phang thẳng nhiều tiền nó tài mở đây, năm năm bốn đấy 14 nút ok anh em mình tắt thì nó rung này mình để gọn cái món đồ chơi đây này đấy đồ chơi hoàn toàn cao cấp và rất là mới luôn mới nhất 2019 một cái đồ chơi đấy tài xỉu này thì mình chưa cung cấp bất cứ một cơ sở nào anh em nhé chỉ để độc quyền bên cơ sở bán thôi thì em thực sự cần quan tâm đến bộ phẩm này thì em ngay tay alo tiếp mình qua số đường, đường dây nóng là 08966 6886 09359 quý 4 để mình thể cung cấp và gửi tới anh em thiết bị này để anh em thể đến sòng đến sới đến chơi của anh em anh em áp dụng cái sòng sới này khi anh em không luồn nắp luồn đĩa đứng hột thì đây là cái bộ phẩm để anh em thể kiếm tiền anh em giành thắng và anh em thể làm chủ chơi anh em nhé thì ngoài thiết bị đa mình cung cấp tất cả những đồ bịp đồ chơi bầu cua đồ chơi tài xỉu đồ chơi bài đá bịp Đấy, bất cứ món đồ chơi nào liên quan cờ bạc liên quan đồ đen thì mình thể cung cấp anh em nhé thì mình là một hacker chuyên cung cấp tất cả phần mềm game game bầu cua game tài xỉu nó điện, nói động mình có hai cơ sở cơ sở một là bến xe đông sài gòn cơ sở hai là ngã sở lội thì còn đâu qua trực tiếp hàng mình qua thế hàng hàng thoải mái luôn thì mình rất khuyến khích là anh em qua tại cửa hàng mình đấy lên tại cửa hàng mình qua test hàng cửa hàng thoải mái luôn đấy hàng hóa trên mạng nào ngoài vậy thôi em nhé thì à, như anh em ở xa quá bằng thức là mình sẽ gửi cho em qua đường điện lên đường xe đấy khi em nhận sản phẩm mình trách nhiệm mình sẽ điện anh em và tư vấn anh em cách chơi cách sử dụng nhé thì video ạ thì mình sẽ kết thúc cái video đây và mình chúc tất cả anh em luôn là luôn là người giành thắng luôn là người làm chủ chơi của anh em chào thể anh em